Xin chào các bạn à, Ngày hôm nay thì mình sẽ làm cái video để hướng dẫn các bạn à, đo cái à, cái cái chỉ số nước của nhà các bạn đang dùng thì à, cái công cụ đo ở đây là mình dùng một cái bút TDS như này TDS này à, cái này à, viết tắt tiếng Anh của cái từ là tổng lượng chất rắn hòa tan trong nước ấy à, cái bút này thì khá là phổ biến các bạn có thể mua được ở ngoài cửa hàng với giá trên dưới 100 nghìn đây thì ờ, cái cấu tạo của cái này thì sẽ có một cái nắp mở ra bên trong nó có hai cái điện cực như này thì các bạn khi nhúng vào nước thì à, hai cái điện cực này nó ừ, cái nước đấy nó có các chất rắn thì nó sẽ dẫn điện và nó sẽ thể hiện ở trên cái màn hình này bằng cái chỉ số ở đây thì có ba cái nút uh, chức năng này đây là nút uh, on off này để bật này đấy, chỉ cần bật lên như này các bạn nhúng vào nước là các bạn có thể đo rồi thứ nút thứ hai là temperature tức là đo nhiệt độ ngoài trời đây này. các bạn nhìn thấy ở đây là nhiệt độ đang là 32,8 độ C này và cái ờ, nút tiếp theo là nút hâu tức là khi các bạn ờ, bấm vào đây nhé ờ, nhúng vào nước để đo này thì ra kết quả bao nhiêu các bạn giữ nút hâu này thì nó sẽ giữ lại cái kết quả đấy đấy còn phía trên này ở đây nó có một cái cái cái, cái gài này gài áo này và trên đây là có một cái à, cái nắp để chứa pin ở đây dùng hai cái ờ, pin cúc áo bạn nhé bạn cắm ờ, nó vào đây này Đấy. rồi Đấy. thì ờ, ở đây mình đã chuẩn bị sẵn ba cái cốc này để lấy ra ba cái mẫu nước nước đầu tiên là cái nước ở đầu nguồn vào nhà các bạn ấy thì là từ cái nhà máy nước cấp vào đến nhà các bạn Đấy. và nước uh, cốc thứ hai thì mình để là nước qua máy lọc nước Đấy. và cốc thứ ba thì mình uh, mua thêm một cái chai lavi ở đây để cho các bạn uh, dễ so sánh về cái uh, lượng chất rắn hòa tan trong nước Đấy. thì uh, cốc đầu tiên là nước nguồn nha thì mình lấy trực tiếp tại vòi luôn này tại vòi rửa bát này mình ấy đấy Đấy. tiếp thứ hai là lấy ở cái máy lọc nước nhà mình này rồi okay. à, cái cốc thứ ba nước la vi này đây mình có mua trà la vi nhá mình đổ đó ok Đấy, thì ờ, cái đối với chỉ số thì ờ, để mà mình sử dụng đấy thì là theo cái biểu đồ chỉ số TDS đấy thì là từ ngưỡng từ từ 170 đổ xuống tức là từ 0 đến 170 là cái ngưỡng an toàn cho cơ thể tức là mình có thể ăn uống được và đối với ngưỡng từ 170 đến dưới 400 thì là dùng các bạn dùng để sinh hoạt và cái ngưỡng từ 400 đến 500 là ngưỡng nước bẩn nhé các bạn ờ, không dùng được trong sinh hoạt và ngưỡng từ 500 trở lên là nước bị ô nhiễm rồi và nước thải rồi Đấy thì um, ở đây thì đầu tiên mình sẽ đo nước nguồn đầu nguồn vào cho các bạn để các bạn xem nhé đây à, mình đúng vào đây này bạn nhìn thấy chưa đây là uh, nước đầu nguồn vào là 95 95 là vẫn trong cái ngưỡng an toàn và nước đây ở nhà mình là nước của nhà máy nước sông Đà Đấy, 95 khá ổn à, tốt cho cơ thể này tiếp theo là mình à, đo đến uh, nước qua máy lọc nhà mình nhé nước qua máy lọc nhà mình là 13 13 rất tốt cho cơ thể rồi ok đấy tiếp theo nhé mình đo đến uh, cái nước lavi này các bạn thấy chưa nước lavi của nó thì là 189 cái này nó sẽ cao hơn đây tại sao mình lại để thêm một cái công nước lavi ở đây để cho các bạn dễ dàng so sánh nhé thì là uh, nước khi mà cái chỉ số TDF của nó thấp thì chắc chắn là nó an toàn với cơ thể rồi nhưng mà liệu nó cao nó cao ừ, có phải là hại đến cơ thể hay không thì chưa chắc các bạn nhé bởi vì là trong cái chai nước Navi này thì nó sẽ có khuyến cáo của công ty trách nhiệm hữu hạn Lavi ở đây này là chỉ số TDS là 155 đến 220 mg trên lít. Đấy, nó bao gồm các cái chất chất bổ sung này, này NCO3 này, Na cộng này, ờ, Ca2 cộng này, magie 2 cộng này. Đấy, K cộng này, đấy, vân vân. Thì đấy là các cái chất bổ sung, thế nên tại sao người ta gọi là nước khoáng nhé, nước khoáng còn khi mà nước mà nó cái chỉ số TDS về cực kỳ thấp thì nó lại gọi là nước tinh khiết nên là ừ, à, khi mà cái nước cứ từ 170 đổ xuống là ngưỡng an toàn cho cơ thể và nếu mà trên một chút thì cũng không sao bởi vì là các bạn còn phải căn cứ vào cái việc là cái nước đấy có phải là nước khoáng hay không nếu mà nước khoáng nó có bổ sung các thành phần chất khoáng thì là nó sẽ ừ, mặc dù nó cao nhưng nó vẫn không ảnh hưởng gì cả thì ở đây thì các bạn uh, chủ yếu là để ý cái nước đầu nguồn vào nhà mình như này đấy nước này là nước uh, các bạn sẽ phải xem xem là cái nước này đầu nguồn vào của nhà bạn có đảm bảo dưới 170 hay không à, à từ 170 đến một uh, dưới 400 hay không thì nó mới đảm bảo cho nước sinh hoạt và cái này ấy, khi mà qua máy lọc nước thì nó phải đảm bảo là dưới 170 hoặc là dưới 150 như ở đây là 14 này thì nó mới đảm bảo được cho cơ thể Đấy. rồi như vậy thì ờ, mình đã vừa hướng dẫn cho các bạn cái cách thức mà đo cái chất lượng nước tại nhà của các bạn ờ, bằng cái bút ờ, bút TDS này thì ờ, ừ, các ờ, các bạn có thể mua cái bút TDS này ngay các tại các cửa hàng bán về thiết bị ờ, phục vụ cho máy lọc nước cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại